Bộ Y tế đã công bố thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 40 là một bệnh nhân nữ 2 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp xúc gần bệnh nhân thứ 34. Bệnh nhân thứ 41, 20, 59 tuổi, quê quán là thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần bệnh nhân thứ 34. Bệnh nhân 42, bệnh nhân nam 28 tuổi, quê quán là thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34. Bệnh nhân thứ 3, bệnh nhân 43, bệnh nhân 47 ờ, tuổi. Quê quán là thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Tiếp xúc gần bệnh nhân thứ 38, con dâu của bệnh nhân thứ 34 và bệnh nhân thứ 44, tức là bệnh nhân nam 13 tuổi quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 37, nhân viên của bệnh nhân 34. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã thu thập 56 trường hợp có tiếp xúc diện F1 đối với các bệnh nhân đã được công bố ở Bình Thuận vào các ngày 10 và 11 tháng 3. Ngày 12 tháng 3, Viện Pasteur Nha Trang đã thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với các trường hợp ở tỉnh này. Vào ngày 10 tháng 3, Bình Thuận ghi nhận ca mắc đầu tiên là bệnh nhân nữ 51 tuổi. Đây là một phụ nữ trở về từ Mỹ nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, tỉnh này tiếp tục có 3 người bị lây nhiễm virus từ bệnh những bệnh nhân này là con dâu, tài xế và nhân viên của bà. Như vậy, 5 ca mới Bình Thuận đã có 9 người mắc COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh ờ, diễn biến phức tạp thì Bộ Y tế khuyến cáo cho từng nhóm đối tượng cụ thể khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng ấy theo đó là khi trong các biểu hiện là ho, sốt, đau họng, khó thở, người dân nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đồng thời sử dụng khẩu trang đúng cách khi sốt, ho, đau họng, khó thở, che kín miệng mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu hiểu tay áo, hắt hơi, bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định. Người dân thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có hoặc bằng dung dịch sát khuẩn tay nếu có chứa trên 60% nồng độ cồn đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, thải bỏ khăn giấy và rời bỏ phương tiện giao thông. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng khi ăn hạn chế ăn uống nói chuyện ở trên phương tiện giao thông, không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân ga, sân bay. Nếu bản thân hoặc hành khách đi cùng có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo với người quản lý phương tiện có biện pháp hỗ trợ kịp thời, tránh tiếp xúc gần với người biểu hiện ho, sốt hoặc ừ, đi cùng phương tiện giao thông. Và video à chúng tôi xin thông báo thêm với quý vị và các bạn là trên thế giới thì ờ, có 68.000 có 100 thế giới hiện nay là có khoảng một hơn 120 quốc gia có số người nhiễm COVID-19